Vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì Khi đó xuân sang người đừng ngỏ lời thầm thì Em bước sang ngang đợi chờ điều gì dịu kỳ Như lúc ban đầu Và giờ anh khóc thì cũng chẳng để làm gì Đâu phải cho ai chuyện tình trao ai giọt lệ tràn lệ cầu kỳ những năm tháng phai màu nếu đóa hoa hồng trước kia chưa về nhai ngôn tình thắm thêm câu thể rằng một mai anh đến anh đón em vào sớm mai trong lành nhưng đó mãi là giấc mơ không thành vì ai vì ai vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì khi đó xuân sang người đừng ngó lật thầm thì Em bước sang ngang đợi chờ điều gì dịu kỳ Như lúc ban đầu Và giờ anh khóc thì cũng chẳng để làm gì Đâu phải cho ai chuyện tình mình mà là vì Em đã trao ai giọt lệ tràn đầy cầu kỳ Những năm tháng kho thì đến để đóng đô trên tay anh cầm cuốn sổ lấp đầy những hỗn trống là những điều mơ hồ ever may trời nắng gió còn nhân dở đặt cạnh hộp bút tô anh viết ra dòng tâm tư anh luôn giấu hãy chỉ cho anh trái tim anh nằm ở đâu anh sẽ kiếm từng trên cao và biển sâu khẳng định chủ quyền anh nắm lấy một con dấu ta áo dài anh được tha hiên nắng gom tình cảm và anh viết ra giấy trắng nhịp thở hòa theo đường trầm sâu lắng con tình thắm thêm câu thì anh ước rằng rằng một mai anh đến anh đón em vào sớm mai trong lành nhưng đó mai là giấc mơ giờ anh khóc thì cũng chẳng để làm gì Đâu phải cho anh chuyện tình mình mà là vì Em đã trao ai dọn lên chăn để cầu kỳ Những năm tháng phai màu Nếu đó hoa hồng trước kia chưa về nhây ngân đình thắm thêm